Mời bạn đưa xe ra vạch xuất phát bắt đầu thi. Bài thi tiếp theo, bài thi dừng xe nhường đường cho người đi bộ. Bài thi tiếp theo, bài thi dừng và khởi hành xanh ngang Đốc bài thi tiếp theo bài thi qua vệt đánh xe đường vòng vuông góc Bài thi tiếp theo, bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Bài thi tiếp theo, bài thi đường vòng quanh co. Bài thi tiếp theo, bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Bài thi tiếp theo, bài thi ghép xe dọc vào nơi đỗ. Xe số Bài thi tiếp theo, bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Bài thi tiếp theo, bài thi tạm dừng ở chỗ có đường sắt chạy qua. Bài thi tiếp theo, bài thi thay đổi số trên đường thẳng. Bài thi tiếp theo, bài thi ghép xe ngang vào nơi đỗ. แซ่ซูฮา Bài thi tiếp theo, bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Xe số 31 bắt đầu. Bài thi tiếp theo, bài thi kết thúc. Bạn đã thi đạt